Tuy nhiên trước đó thì Hướng sẽ giúp Yến mặc bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Giấy để mình cảm thấy không bơ vơ lạc lõng trong đám cưới. Đây là khăn vuông người Giấy, tại sao nó gọi là khăn vuông vì nó có hình vuông. <laughs> Ok. <laughs> và khăn này thì thường là sẽ được dệt thủ công và được dệt bằng sợi bông. Đây. Thật ra thường thì các cô các bác thì sẽ hay gặp một lần như này thôi Nhưng mà mình có thể tự giữ form, mình có thể gặp thêm một lượt này nữa Hướng mình hay gặp như này Đấy, thêm một lượt nữa sau đó mình sẽ đặt lên đây mình sẽ đặt cân cân vào là được đấy đấy mà cầm ở hai góc này và sẽ đây mình sẽ làm cái hình tam giác kia xong bây giờ mình sẽ vắt ở đằng sau nó như này vắt tớ vắt thì có nhiều kiểu nhưng mà hướng hay quen vắt kiểu như này thôi nhé đấy chỉ kẹp vào thôi là được đấy đó là được bây giờ mình sẽ sửa đằng trước có hai cái sừng ở đây ok vậy mình đã sẵn sàng đi ăn cỗ thôi nào đây là người bạn của Yến ở Sapa, ở bản Tả Văn Hello, mình là Hướng Giấy Sapa <laughs> Hiện tại thì Hướng đang làm du lịch đúng không? Đúng ở rồi, Sapa. Hướng đang làm uh, tour trải nghiệm uh, ở Sapa ừ. Có tour nào mà đặc biệt không giới thiệu cho Yến? Nếu mà tour đặc biệt thì cũng tùy gu của mọi người nữa ừ. Nhưng mà nếu mà mọi người thích khám phá làng bản ấy thì hướng sẽ có những cái tour rất là đặc biệt đi vào những cái ngôi làng đặc biệt hay có những sự kiện đặc biệt đấy ờ. ví dụ như là đi dự đám tang hay là đi đám cưới này ừ. hay là có cả những cái bản làng rất là xa ừ. giống như yến hôm nay đi trải nghiệm ờ, đám cưới người dãy ở đúng Hà Ba. đúng rồi đấy là những cái tour đặc biệt còn thường thì hướng làm các tour phổ thông ừ, kết hợp với văn hóa ừ, ừ. là mọi người có thể đi những cái điểm nổi tiếng ở sapa xong rồi đi ờ, trải nghiệm văn hóa ở bản làng ok Bây giờ mình sẽ di chuyển đến đám cỗ trước các bạn nhá Ok, đi thôi Hôm nay thời tiết ở Tả Van ờ, mù mịt răng lối các bạn ạ Mẹ bảo chụp ảnh cho bọn mình Thế á <laughs> Được ạ Trước đó thì Hướng phải dạy cho Yến vài câu tiếng giấy đã Để vào Yến còn hòa nhập với bà con Và đây thì nếu mà câu dễ nhất mà mọi người hay uh, à, ví dụ như kiểu vào thì mọi người sẽ hay hỏi ấy mọi người giấy sẽ không có câu nào chào hỏi ừ. mà thường là sẽ hỏi là đến rồi à hay à. là đi đâu đấy đang làm gì đấy thì uh, nếu mà yến vào thì mọi người sẽ chắc là sẽ hỏi kiểu dạng là ăn cơm đi hay là kiểu là à, vừa đến à kiểu ừ. vậy thôi thì yến có thể trả lời là vâng ạ à. thế là vâng là à. dễ nhất là ừ ờ ờ, <laughs> ừ, ờ. <laughs> Ừ, là ờ, dễ nhất ừ, ờ là là dễ nhất ừ. còn à, nếu mà xem nào yến muốn học câu gì bây giờ ví dụ ăn đi chẳng hạn nhá cơn nợ cơn nợ cơn nợ cơn nợ cơn nợ hoặc là cơn hao cơn việc cơn hao là ăn cơm cơn hao cơn ừ. hao cơn việc là ăn rau thôi nói một câu ban đầu thôi ăn đi ấy. cơn nợ cơn nợ ừ. cơn nợ ok ừ, cơn nợ hoặc là uh, cơn láu cơn láu cơn láu là uống rượu uống rượu ôi sợ nhất khoản này đấy không uống đâu thế là nếu mà bảo không uống đâu thì sao bỏ cân bỏ cân bỏ bỏ bỏ bờ bờ bỏ bỏ cân bỏ cân ừ, bỏ cân cứ nọ là ăn đi ừ. bỏ cân là không, không uống. ăn không, không ăn không, không, không, ăn không, không uống ok rồi rồi rồi tự tin là đi vào rồi đấy Là ừ. là quên ngay <laughs> Nếu mà nhưng mà mọi người mà nói bằng tiếng giấy thì sao mình hiểu thì mọi người sẽ chỉ kiểu nói chung mọi người vẫn sẽ nói bằng tiếng tiếng kinh thôi nhưng mà thi thoảng mọi người có giao tiếp với nhau bằng tiếng giấy ấy ờ. thì hướng sẽ phiên dịch cho yến ok ok rồi ok đi vào tổ <laughs> trong này là nhà của gia chủ ấy là của bố mẹ mình sẽ vào đây mọi người thổi làm lý hay là thổi kèn với là các thứ nhạc cụ thì sẽ ở trong này hết thì ở trong này là các thầy được mời về để thổi những cái bài nhạc chúc mừng ấy ừ. mà bằng nhạc cụ truyền thống của người giấy thì yến có thể vào đây xem nhạc cụ truyền thống đúng rồi là cái kèn pí lè á ừ. à, trống này rồi à, chiêng chập chập chen này ừ. nữa là ở ngoài đúng không sẽ ra ngoài đúng không không thì sẽ thổi ở trong nhà này trong thôi. nhà rồi. Ừ. Rồi cả ngày trong nhà. Ồ. cả đêm từ hôm qua đấy. Vâng. Đấy, thổi mấy ngày mấy đêm. Đồ gì vậy? Rượu. U. Uh. À, đổ vào để ngâm um, nó thông <laughs> nhiệt ra là mình sẽ tổ chức những nghi lễ gì? Hôm nay thì là ngày à, nhà trai sẽ sang nhà gái và cùng à, liên hoan với nhà gái tổ chức một cái bữa nhà gái để chúc mừng cô dâu ấy Và nhà gái cũng sẽ mời khách hứa họ hàng nên là hôm nay chưa có nhiều nghi lễ lắm Thì chủ yếu là hôm nay mọi người vẫn kiểu thổi kèn, thổi à, bí lè để chúc mừng ấy Còn nghi lễ thì phải sang đến ngày mai Khi mà rước cô dâu thì sẽ cần phải báo cáo tổ tiên này à, xong rồi là phải chàng trai tức là chú rể ấy, sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách ừ. để à, có thể đưa cô dâu ra khỏi nhà ví dụ à, à, không biết ngày mai thì sẽ có những thử thách gì nhưng ừ. mà à, ngày xưa ấy thì sẽ có những thử thách như kiểu nhà trai vào nhà thì sẽ bị tạt nước này Ồ. xong rồi à, trước khi ra khỏi cửa ừ. sẽ bị nhà gái kéo lại lại <laughs> đúng rồi bị kéo lại hoặc là sẽ phải bắt là phải đối hát đối rồi ờ. hoặc là uống rượu ừ. thì mới được đi ra khỏi nhà khi cô dâu ra khỏi cửa thì sẽ phải chọn giờ đẹp thì có những cô dâu là phù hợp với những giờ buổi đêm ấy có thể là một giờ sáng rước dâu chẳng hạn đấy thế nếu mà ở xa thì một giờ sáng cũng đi ừ. đấy và mình có thể là đi ra giờ đấy nhưng mà trong cái quá trình di chuyển rồi còn lại chọn giờ vào nhà trai cho à. cho đúng nữa đấy thế nên là có thể nếu mà chưa đúng giờ của nhà trai ấy thì sẽ cô dâu sẽ phải ở bên ngoài để đợi cho đến khi nào đúng giờ thì mới được bước vào nhà đúng là đám cưới nó phải quan trọng đúng không đúng rồi thế là xong, trong đời đúng rồi cô dâu lại còn phải đội khăn đỏ khi ra khỏi nhà nữa ừ. rồi chàng trai cô dâu cô gái cũng đều phải đeo cái cái dây đỏ ấy gọi là cái khăn đỏ tiếc quá nhưng mà hôm nay Đấy. cô xem xong phải che ô đội mũ nói chung là phải cõng nữa ừ. cô dâu phải bước qua cái ờ, bếp lửa bếp lửa ở ừ, cái này chị Yến có nghe nói đấy rồi nói chung là nhiều lắm nhiều ừ. nhiều cái thủ tục lắm nên là khá là tiếc nếu ừ. mà ờ. ngày mai mình ở lại thì sẽ dễ hơn Thôi chào bao giờ hướng cưới nhá Ok Được dạ, đúng không? Hợp lý nhở? Chào hướng cưới Đây là mong uh, mọi người đến uh, chúc mừng này Người giấy thì thường ngày ngày xưa thì thường là sẽ làm tổ chức chung một buổi luôn để người, người già, người lớn và trẻ em ấy À người lớn và người trẻ ừ. sẽ là cùng làm chung luôn nhưng mà bây giờ thì kiểu có nhiều bạn bè hơn này nên là thường là cô dâu chú rể sẽ tách riêng thành hai bữa hai buổi một buổi là dành riêng cho những người lớn tuổi đấy khách của bố mẹ xong rồi còn một buổi thường là tổ chức vào buổi đêm thì sẽ là uh, cho thanh niên uh, buổi tối á to ghê nhở hai dạ. nhà luôn đúng rồi bên này mới là chính này đúng, đúng rồi dạp chính à. nhưng mà làm những cái phần lễ các thứ thì ở dưới kia cô dâu gì cả, cô dâu đây đây là không gian mọi người nấu này đây là không gian bếp này ừ. Đây món, gì món này là món khẩu nhục, món uh, truyền thống của người giấy với 17 loại gia vị khác nhau. Ờ. Và muốn làm món này thì rất là cầu kỳ. Ừ. Đó, canh măng này. Cái này giống nhà Yến ha, ăn Tết. Ừ. Trong này là nấu ăn Mọi người ở đây sẽ được phân công nhiệm vụ rất là rõ Là người nào uh, liệt kê ra những cái món mà cần thiết nấu Xong rồi sẽ phải chia ra các đầu bếp sẽ là phải nấu ờ, theo món mà mình được phân công và sẽ phân công cái khu vực riêng thế nên là có một cái sự tổ chức nhất định ở trong cái đám cưới và đám cưới và cả đám những cái đám khác nữa em thấy toàn là đàn ông ấy đúng rồi thế phụ nữ sẽ làm gì phụ nữ sẽ là hỗ trợ bưng bê này làm những món rau này à. nhưng mà thường là những món chính các món thịt thì đàn ông là người làm trong tất cả các dịp quan trọng của ngày giấy thì đàn ông đều vào bếp để làm hết ừ đàn ông phải vào bếp làm hết và nấu những món um, truyền thống ấy đấy đây là thịt nướng này thịt nướng này gà nướng này ừ. đó thịt nướng kìa có nhiều món nhỏ, nhiều lắm nó sẽ có khoảng à, tám mười hai món đúng là không có ai mặc đồ màu trắng nhở đúng rồi không có tại vì kiêng á ờ kiêng không mặc đồ trắng ừ. nếu mà có mặc ấy thì cũng phải là bên, bên trong, bên trong mặc áo khác Ờ. cũng không thể nào cả bộ màu trắng được ờ, ờ. đấy à. đây là cô dâu em chào chị ạ à. cô dâu ơi cô dâu chú ạ rể bên này tên gì ạ cô xinh xinh ui đây là xinh đã chúc mừng hạnh phúc anh chị ạ đây là chú rể dạ. em chào anh đây là chú rể cho các bạn anh tên gì ạ đi anh cung cung à vâng ạ dạ. trai đến nhà thì sẽ được nhà gái về cái này này để đánh à. dấu là kiểu đây là nhà trai và khi khi mà nhà trai đi về rất dâu đi về thì lại đến là nhà trai và về gái con nhà nhà gái con thị xã Ba tỉnh Lào Cai Dạ vâng kính thưa các quý vị, đúng là tháng năm em đời anh chờ Bao nhiêu ước nguyện bây giờ là đây Gói trà quyền thuốc hương say Và tình trao một hát nghĩa dài trăm năm Và ngay lúc đây xin diện trên sân khấu Không ai khác đó chính là cặp đôi Tân Lang và Tân Gia Nhân Hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất, gian ngời nhất trong buổi sáng ngày hôm nay xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng quý mình nghiêng chào tới toàn thể hội luân đầu tiên thì vẫn là phải cho sức khỏe ạ à. sức à? khỏe mọi người ạ à. dạ, dạ. rượu rượu rượu nếp và rượu gạo à dạ. nặng quá nặng đây là món gì? Đấy là món uh, xôi nhưng mà xôi này rất đặc biệt Xôi này là xôi uh, từ cây vừng đen ấy ừ. Đấy, vừng đen nên là cái mùi vị nó sẽ khác so với những cái loại xôi khác Và chủ yếu chỉ có trên này mới có thôi à, Yến thử Món thứ hai là canh xương măng này Canh măng xương này, ngâm xương, ninh xương này, lòng nộm này Rồi là uh, thịt xào này tôm này ở đây là hai món cũng truyền thống nữa này ừ. là ba món này thường là ba bốn món này thường là sẽ không thể thiếu đấy là gà nướng hoặc là gà luộc đây là món khổng nhục là một món ờ, thịt kho đi với 17 loại gia vị này à, thế xong còn đây là thịt nướng à, thịt nướng theo cách làm của người giấy ấy thì Yến có thể thử từng một món một xem đây là miến xào một cặp nhưng mà miến đây là cắt nhỏ luôn nhỉ à, cũng tùy gia đình cái sợi miến khác chỗ yến nhá à, sợi miến khác đúng không chỗ yến nó không được tròn thế đâu tùy tùy vật gia đình sẽ kiểu chế biến nó sẽ khác một chút nhưng mà những cái món này là những cái món cơ bản ừ, ừ. Đấy, thường là canh này xôi này món này món này món này ok rồi giấy sẽ thử nhá bây giờ thì mình sẽ thử xôi các bạn ạ nhưng mà nhìn bên trong này nó có vừng hay là gì nhìn như kiểu trứng kiến ấy nó kiểu nó là kiểu vừng đen ấy hạt tròn tròn nó là sôi mặn không không phải sôi ngọt đúng không ừ. đúng vị là thế nào hơi dẻo nhưng mà nó dẻo nhưng vẫn có một cái gì kiểu hạt gạo nó không quá là dính nhau ấy ừ gấp được bằng này <laughs> ừ. thơm cái này thì yến có ăn thử ở bên ờ, mạng cao bằng ấy bên đấy cũng có món này trong miến này là có mộc nhĩ cà rốt còn uh, với cả hành cà rốt có cả lòng mè nữa ờ à, thế à đây yến thấy rồi đây lòng mè nó khá giống miến là chỗ yến nha cái kiểu xào miệng xào miến ấy giống ấy Thịt gà ngon đấy. Luộc mấy nước xong lại ờ, dai đúng không? Ừ, nó nó không bị mềm ý, mà dai vừa phải, không quá dai Xong nước chấm cũng thơm nữa ừ, Ngon quá Tráng miệng bằng quýt Gặp nhau là u và u ơi đã dẫn Yến đến đây để trải nghiệm à, ăn cỗ, đám cỗ của người giấy Và <laughs> nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho Yến một like video, một subscribe kênh và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha Và đặc biệt là nếu mà muốn đến Sapa và trải nghiệm những cái trải nghiệm đặc độc lạ ở Sapa ấy, thì đừng quên liên hệ với Hướng Yến sẽ để à, thông tin của Hướng ở phần phía dưới comment Các bạn à, hãy kéo xuống nhá Ok rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau Bye bye, bye. <laughs> Đi xe máy lên trên này các bạn ơi Đi bộ còn thấy hơi kiểu gian nan rồi Đi xe máy, dưới này vẫn còn những cái vết xe máy, bánh xe này Đây chắc là người dân tộc đi rồi Ừ, chứ mình sao mà đi được